Xin chào các bạn Trong video lần trước mình đã điểm tin về việc khai tử móc 12 inch và nâng cấp móc E cùng móc Pro 13 inch thì trong ngày gần đây lại có thêm thông tin về chiếc Pro 16 inch mà Apple đã lên kế hoạch cho ra mắt vào tháng 9 tới đây và từ đây mình có tổng hợp lại một số tin tức mà mình cho là có thể xuất hiện trên móc Pro mới này như thiết kế, giá thành, màn hình và nhiều thứ khác nữa và sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nội chính của video ngày hôm nay nhé Đầu tiên về thiết kế thì từ khi mình nghe tin đồn về chiếc Pro sẽ ra mắt vào thời điểm tháng 9 Một trong nhận định của mình là nó sẽ có một thiết kế khác hơn đôi chút so với những model Pro trước đây của Apple Cụ thể hơn thì nó sẽ có một màn hình kích thước 16 inch nhưng lại kích thước tương tự như chiếc MacBook Pro 15 inch hiện tại Cũng nghĩa là viên màn hình của máy sẽ làm mỏng đi đáng kể hoặc thay đổi tỷ lệ màn hình cũng là một khả năng Viên hình mỏng hơn cũng đồng nghĩa việc trải nghiệm của người dùng sẽ được tối ưu hơn Không gian hiển thị sẽ được rộng rãi hơn trong kích thước tổng thể không thay đổi. Cân nặng của chiếc Pro 15 inch hiện tại là 1,8 kg. Nếu như chiếc máy mới có hình to hơn nhưng cùng kích thước thì khả năng về cân nặng thay đổi sẽ không quá đáng kể hoặc sẽ giữ nguyên để đảm bảo tính mỏng, nhẹ về sản phẩm của Apple. Về những thay đổi khác ở thiết kế thì mình dự đoán là chất liệu cấu tạo bộ vỏ của máy sẽ vẫn tiếp tục sử dụng. Nó rất tốt, bền bỉ và cho cảm giác cầm năng ổn nên không cần phải thay đổi nó quá nhiều. Cái thay đổi ở đây là sẽ là phần Quest CNC sẽ được làm lại để đặt vừa chiếc màn hình lớn hơn mà thôi. Tổng kết lại thì thiết kế của sản phẩm sẽ không có quá nhiều khác biệt mà nên bạn sẽ thất vọng khi trông chờ sản phẩm có gì đó như sự đột phá. Màn hình chính là điểm đáng nói nhất khi Mac Pro mới ra đời vì chúng ta sẽ quan tâm đến nó rất là nhiều. Kích thước màn hình 16 inch, màn hình sẽ to hơn 15 inch nhưng lại nhỏ hơn những chiếc 17 inch. Liệu rằng đây có phải là lối đi hay của hãng Apple? Nó không phải là quá phổ biến Khiến cho việc làm quen của người dùng khả năng sẽ mất khoảng thời gian. Theo như mình thì Apple làm màn hình 16 inch để cân bằng giữa sự mỏng nhẹ, dễ di chuyển cũng hiệu năng để làm hài lòng những người dùng khó tính nhất và yêu cầu sự cao cấp. Đặc biệt khi nó chỉ kích thước tổng thể như chiếc MacBook 15 inch. Cũng có nhiều báo cáo mới cho rằng màn hình của máy sẽ độ phân giải là 3072 x 1920 pixel, nghĩa là đã nâng cấp từ chuẩn retina 2880 x 1800 dùng cho MacBook Pro 15 inch từ năm 2012 cho tới nay. Tấm nền có thể là LCD IPS nhưng cũng có khả năng cao là OLED do LG sản xuất để đem lại chất lượng tuyệt hảo hơn. Về cấu hình của Mac Pro mới sẽ rất khó dự đoán nhưng với hậu tố Pro thì ta hoàn toàn thấy hy vọng nó sẽ rất mạnh mẽ. Trở lại thời gian trước vào khoảng tháng 5 thì Apple đã công bố phiên bản nâng cấp của Pro 15 inch với bộ vi xử lý Intel 8 nhân mạnh mẽ hơn nó không rõ Apple có thể làm những gì trong Mac Pro 16 inch này để nó trở lên mạnh mẽ. Nhưng nhìn vào Mac Pro 15 inch hiện tại có thể thấy một dấu hiệu rất là tốt. Model cơ bản bao gồm bộ vi xử lý Intel Core 7 thế hệ thứ 9 6 nhân dung lượng lưu trữ là ổ cứng SSD 256GB, bộ nhớ RAM là 16GB và card Radeon Pro 555X 4GB. Cổng kết nối của máy liệu có được thêm vào chuẩn giao tiếp khác ngoài 4 cổng USB Type-C thì vẫn chưa thể xác định được. Nhưng việc trả lại nút ESC vật lý đang được cộng đồng hết sức ủng hộ. Về thiết kế của bàn phím thì theo mình Mac Pro 16 inch sẽ trong mốc đầu tiên nghỉ chơi với bàn phím canh bướm gây tranh cãi của Apple. Nhà phân tích hy vọng rằng Apple sẽ áp dụng một thiết kế bàn phím mới dựa trên công tác cắt kéo. Sau nhiều lần lặp đi lại tranh cãi về cơ chế canh bướm trong 4 năm qua, việc quay trở lại các phím chuyển đổi cắt kéo trên Mac Pro rất có nghĩa đối với người dùng. Mình mong đợi hành trình phím được cải thiện có lẽ tương tự như chiếc Magic Keyboard vẫn được cung cấp bởi Apple. Nguồn tin cũng cho biết thiết kế bàn phím mới sẽ có sợi thủy tinh mới để cố định phím giúp cải thiện độ này, độ bền của phím. Mac Pro 16 inch dự kiến sẽ tạo ra một dòng sản phẩm mới cao cấp hơn những dòng sản phẩm Mac của Apple hiện tại. Mức giá khởi điểm đề xuất sẽ vào khoảng 3.000 đô, phù hợp với những gì mà bạn đang mong đợi dựa trên phần còn lại của dòng MacBook. Điều đó đặt nó giữa Mac Pro 15 inch và iMac Pro iMac Pro đang có giá khởi điểm ở khoảng 5.000 đô Trong khi đó Mac Pro 15 inch có giá khởi điểm ở khoảng 2.400 đô với cấu hình thấp nhất Mac Pro 17 inch mà Apple giới thiệu năm 2009 có giá khởi điểm là 2.800 đô Khi bạn xem xét những yếu tố trên thì mức giá khởi điểm 3.000 đô của mộ 16 inch trở lên hợp lý hơn rất nhiều Về thời điểm ra mắt thì nhiều báo cho rằng Apple sẽ ra mắt Mac Pro mới trong vòng mùa thu năm nay có thể là trong khoảng tháng 9 nhưng một số báo thì lại cho rằng vào khoảng tháng 10 Apple gần như chắc chắn sẽ tổ chức một sự kiện báo chí vào khoảng tháng 9 Nhưng nó sẽ tập trung vào dòng sản phẩm là iPhone 11, Apple Watch và các dịch vụ mới của Apple như là Apple TV Bạn hy vọng sẽ thấy gì ở MacBook Pro 16 inch mới này? Bạn đã có hoạch mua cho mình chiếc MacBook mới này chưa? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở phía dưới comment nhé Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo